bảy bảy bảy <sighs> Bảy ấp vị chanh tự nhiên được thanh mát khi bật chất cool của bạn. Yeah, yeah. Bảy bảy bảy. Up, up, cool. Bảy ấp cực thanh mát bật chất cool.